Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vitech 88. À, ờ, vừa qua thì có một vài bạn có hỏi mình là sao lại toàn review về các laptop chạy Windows. Mình thấy là các máy MacBook làm việc ở ờ, văn phòng, kể cả media rất là ok mà. Thực ra thì bên cửa hàng Vitech 88 của mình cũng có rất là nhiều máy MacBook nhưng vì số lượng của các nhà sản xuất máy Windows quá nhiều nên do đó mà mình và anh Phong Ducati mới ưu tiên làm nhiều kịch bản máy Windows trước. Nhưng mà các bạn an tâm, bọn mình sẽ làm nhiều video review các máy MacBook hơn nữa. Tạm thời thì trong video này, tiếp tục series tư vấn chọn mua máy MacBook, mình sẽ chia sẻ cho các bạn top 5 máy MacBook đang giảm giá mạnh, có mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Cụ thể là những mã máy MacBook như thế nào thì hãy theo dõi hết video này nhé! Chiếc MacBook đầu tiên mình đề cập đến đó là The New MacBook 12 inch 2016 với thiết kế sang trọng và lịch sự, nhiều tông màu khác nhau như vàng, xám, trắng và hồng tạo nên sự đặc sắc cho mẫu mã máy. Với thiết kế là 12 inch, độ phân giải 2304 x 1440, sở hữu màn hình có kích thước chỉ có 0,88mm mà thôi. Cấu trúc bàn phím mới của Apple có tên gọi là Butterfly Mechanism. Bàn phím không chỉ mỏng hơn mà còn thoải mái trong mọi thao tác sử dụng. Về cấu hình, ở à, CPU Intel Core M3 Steel Core, RAM 8GB, LPDDR3 1866MHz, ổ cứng SD 256GB, card Intel HD Graphics 515. Pin của máy được thiết kế với công nghệ mới với các lớp cell xếp lớp phù hợp với độ mỏng của máy. Kết quả là dung lượng pin tăng thêm 35% so với các phiên bản trước, cung cấp thời gian lướt web và làm việc lên tới 9 giờ. Sử dụng New MacBook 12 inch 2016 là điểm tin cậy của mọi nhà. Cùng với đó chính là The New MacBook 12 inch 2017, người anh em của The New MacBook 12 inch 2016. Với các thiết kế và màu sắc y hệt như MacBook 12 inch 16 thì The New MacBook 12 inch 2017 không có gì khác biệt, vẫn là hồng xám và vàng, ờ, nhưng lại có màu sắc sang trọng hơn. Trọng lượng của chiếc máy này thì chưa đến 1 kg, mới ở mức 0,907 ờ, kg độ dày chỉ là 13,1mm thuận tiện cho việc di chuyển. Với màn hình tương tự, The New MacBook 12 inch 2016 thôi thì không bàn đến nữa. Điểm qua về cấu hình, Mac 12 2017 được gọi là dòng em út của MacBook sử dụng Intel Core M5 mới, sử dụng ổ SSD 256GB, RAM 8GB, đồ họa Intel HD Graphics 615. Khác một tí nhưng cũng chỉ à, hơn có một tí so với The New MacBook 12 inch 2016 nhưng dù sao thì vẫn thuộc top 5 trong MacBook đang giảm giá mà. Chiếc máy thứ ba với thiết kế màu gold sang trọng lịch lãm, vỏ máy bằng nhôm tái chế 100% mang lại sức mạnh cho MacBook Air ef 2 Viền màn hình đen, các bên gen giảm nhiều gần như là thiết kế toàn màn hình. Màn hình độ phân giải 2560 x 1600 pixel, Retina display với 4 triệu điểm ảnh cho chất lượng hiển thị cực kỳ sắc nét. Viền màn hình giảm 50% so với các phiên bản trước. CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 8 mới nhất, lõi kép 1.6 GHz và chip Apple T2 Silicon Mac thế hệ thứ 2 được thiết kế bởi Apple để làm cho MacBook Air 2018 trở nên an toàn hơn. Nhiều thế này thôi nhưng được một điểm vui đó chính là nó đang được giảm giá mạnh và tốt nhất cho công việc văn phòng đấy các bạn ạ. Xếp vị trí giảm giá thứ hai chính là MacBook Pro 13 2017 MPX V2 là chiếc laptop thuộc dòng MacBook Pro với thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn, thuận tiện hơn, cấu hình cực kỳ mạnh mẽ, màn hình sắc nét cùng với bàn phím cơ chế Butterfly thế hệ thứ hai cùng thanh top 3 nâng cao hiệu suất xử lý công việc cũng như là cho người dùng những trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Màn hình MacBook Pro Retina MPX V2 được trang bị màn hình 13 inch công nghệ Retina với độ phân giải 2560 x 1600 pixel. Cùng với đó, đèn LED và độ tương phản của màn hình cao hơn giúp cung cấp màu đen hiển thị sâu hơn. Cấu hình Intel Core i5 3.1 GHz có thể ép dung lên đến 3.5 GHz với công nghệ Turbo Boost, RAM 8GB, LPDDR3 bus 2133 MHz ổ cứng SSD 256GB cùng các đồ họa ờ, hoặc là Intel Iris Plus Graphics 650 thì nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đấy chính là điểm nhấn để được giảm giá cho mọi người vì đáp ứng nhu cầu một con máy ngon cho công việc đấy. Hãy sắm ngay cho mình đi, đang giảm giá mà. Và cuối cùng, con máy đang giảm giá đáng ngờ nhất chính là MacBook Pro 13 2018 MR9U2 được trang bị cấu hình mạnh mẽ Intel Core i5 4 nhân 2,3 GHz, Turbo Boost lên tới 3,8 GHz với RAM 8GB, ổ cứng 256GB cho bạn một không gian lưu trữ thông tin tài liệu hoàn hảo. Các đồ họa Intel Iris Plus Graphics 655 hỗ trợ lý tưởng cho công việc thiết kế đồ họa của bạn. Màn hình Retina được trang bị cho MacBook Pro đem lại cho bạn những trải nghiệm hiển thị hình ảnh tốt nhất. Tích hợp đèn nền LED sáng và tỷ lệ tương phản cao, mang lại chuẩn màu đen đậm và màu trắng sáng hỗ trợ màu sắc P3 cho xanh lá cây và màu đỏ rực rỡ trung thực hơn so với sRGB, trang bị màn hình 13 inch. Ngoài ra thì chiếc máy này còn được thiết kế với chất liệu nhôm tạo thành nguyên khối sang trọng. Máy sở hữu trọng lượng 1,37 kg và kích thước tổng thể nhỏ gọn hơn bao gồm 30,41 x 21,24 x 1,49 cm. Với phiên bản MR9U2, đây là màu bạc silver sang trọng vốn thấy trên các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple. Vì sao lại có thể giảm như vậy mình cũng không biết đâu các bạn ạ. Nhưng mình chỉ biết một điều, đó chính là mua đi, giảm giá mà nghĩ tới vì sao, làm gì ạ? Trên đây chính là tổng hợp 5 mã máy MacBook mà mình à, thấy là có giá bán đang giảm giá mạnh và giá hiện tại đang rất tốt. Các bạn quan tâm tới các máy MacBook có thể qua các cửa hàng showroom của Vietech 88 để trải nghiệm và dùng thử các sản phẩm. Hy vọng là video của mình sẽ giúp cho các bạn có thêm lựa chọn trong việc tìm mua một chiếc MacBook phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu các bạn còn cần tư vấn gì thêm thì hãy xin comment để được mình trợ giúp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.